người mẫu đâu rồi Ồ oh, mái tóc thật dài Và không có tóc chĩa Cô ấy hẳn là người mẫu rồi Tóc em đẹp quá Dưỡng ở tiệm nào vậy em Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice dài mượt mới Giúp giảm hẳn tóc chĩa cho mái tóc dài mượt mà như vừa đi tiệm dưỡng tóc Lần đầu làm người mẫu hả Dạ không Lần đầu làm trợ lý chụp ảnh ạ Tóc đẹp như vậy em nên làm người mẫu mới đúng Rejoice dài mượt mới Wow Siêu tiết kiệm với Rejoice chai lớn Đặc biệt cho Tết này